thì hôm nay cũng có nhân duyên lành về Phật Pháp mà cũng là ngày 17 tháng 5 thì cũng theo thường lệ ni trưởng tỉnh xá Ngọc Trường có nhã ý tôi thỉnh tôi đến để trao đổi quý vị về pháp môn tịnh độ trong khóa tu Phật thất hôm nay. Vậy trước khi đi vào bài giảng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 về toàn thể pháp giới của đạo Phật thì đạo Phật đó quan niệm rằng cuộc đời vốn thật sự chỉ là cái dùng hào quang thôi thật tướng của các pháp là không có hình tướng nhưng vì sự vô minh và ái dục mà chúng sanh chụp mũ có hình tướng và tùy theo cái dính mắt cái ghiền của mình mà mình phải tái sanh vào cảnh giới mà chính mình đã tạo ra cái đó là cái đã độc đáo nhất của đạo Phật không có một đức chúa một vị thượng ngọc hoàng thượng đế nào tạo ra chúng ta hết và cũng không ai dìm chúng ta xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh không ai đưa chúng ta lên khỏi trời và cũng không đưa ai ai đưa chúng ta về nước bàn chỉ có mình ta thôi đó là cái độc đáo mà đức phật thích ca sau khi đã giác ngộ và từ đó mới có đạo phật còn trước thái tử đi sĩ đạt ta đã có 62 tôn giáo đều nương vào vật tức là có đức chúa trời có đứng Abraham Lincoln có đại ngã thì mình chỉ cầu xin về đó để hầu hạ các ngài còn đạo Phật là không có cái vụ đó ta là Phật đã thành các con là Phật sẽ thành đang thành thì tức là chúng ta cũng là Phật nếu chịu tu theo cái đường lối mà Phật đã chỉ dạy thì chúng ta cũng thành Phật và bằng với Đức Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Đó là một điều đặc biệt mà người Phật tử phải nắm cho vững. Thành ra tôi muốn nhắc nhở lại quý vị là từ nay mình chỉ nương về con người mình thôi. Đừng có giao hết cái sanh mạng của mình cho người khác. Giàu ta là thích nương giờ vào người khác thích nương giờ vào người khác thành ra tất cả pháp môn của đạo phật không có nương vào ai hết chỉ nương vào cái xác thân không đầy hai thước này các con hãy tin tấn lên lấy mình làm hòn đảo và chứng đắc ngay trong xác thân này mà không phải đợi đến chết mà ngay bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta phải có một cái cách nhìn cho đúng đắn cho toàn diện thì cái đó gọi là niết bàn sự đau khổ sẽ chấm dứt rồi nếu nhìn sai lệch nhìn đen tối nhìn thô thiển thì sự đau khổ sẽ đến với chúng ta thì có đó đạo Phật kêu là nghiệp nghiệp tức là cái nhận thức cái đắn đo suy nghĩ tính toán quyết định để hành động thành ra hôm nay tôi muốn nói cho rõ cho quý vị biết là Đức Phật sanh ra đời cũng như hôm nay tôi đến đây thì không gì lạ là chuyển cái hiểu biết của quý vị cho đúng đắn thì ngay bây giờ tại đây và hoàn cảnh này chúng ta sẽ được niết bàn được hạnh phúc an lạc nhưng trước tiên <laughs> muốn qua cõi Phật thì chúng ta phải qua cõi người trời dục giới sắc giới và vô sắc chứ không phải không từ bốn đường ác mà nhảy giọt lên đạo Phật là không có vấn đề đó nhưng thời buổi vật chất bây giờ lên ngút rồi các phương tiện để hưởng thụ quá đầy đủ cứ dùng chữ quá đó, tức là quá nhiều cho tới ngột mắt chúng ta chỉ còn thức dậy là hưởng thụ thôi chúng ta không bao giờ nghĩ tới vấn đề giải thoát cũng như chúng ta khát nước này thì bây giờ có nước rất nhiều nhưng đó là nước muối chứ không phải là nước giải khát càng uống thì lại càng đau khổ thêm càng khát thêm đó là cái thời buổi của chúng ta quý vị nào mà sống lâu thì quý vị nhớ nhất là tôi ở đó thì tôi biết là chỉ có cái gì hát mái nó lớn là dĩa đen thui bởi vì mà muốn hát thì phải quay quay dây thiều ở trong thôn quê không có điện đâu ở nhà của mỗi người cũng không có điện thoại di động không có điện thoại bàn chỉ có những cơ sở lớn mới có điện thoại bàn điện thoại di động là không bao giờ có chưa lúc đó chưa có ai này còn bây giờ băng rồi hết băng bây giờ tới đĩa rồi đĩa mp 3 mp 4 gì đó đĩa nén vô vô đó một cái đĩa là có thể hát cả hai ba tiếng đồng hồ rồi không biết nó còn đi tới đâu nữa rồi bây giờ hiện tại đây chúng ta móc túi ra là chúng ta có ngũ thông <laughs> chúng ta có thể thấy ở bên nước ngoài thấy cả thế giới chúng ta có thể nói chuyện với cả thế giới nhưng cái đạo đức cái sự an lạc của chúng ta quá suy đồi con người bây giờ quá đau khổ thế giới không tìm được cái chỗ an trú mà cái hướng bên ngoài để mà an trú thì càng hướng bên ngoài là càng uống nước mặn an trú chỉ có an trú trong con người của chúng ta mà an trú trong xác thân này hả xin thưa không phải thì hôm nay chúng ta sẽ học rõ cái xác thân của chúng ta trong xác thân này nó có năm phần tất cả mà chúng ta chỉ biết có một phần thôi phần bên ngoài đó là sắc thân này mắt tay mũi lưỡi thân là ốc thì quý vị dễ nhận thôi đây ai cũng có thể nhận được nó cũng nhận được thì cái này là chỗ có bốn đường ác mà chúng ta nếu sống vậy là chúng ta hiện giờ đang ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh và atula chúng ta coi cái bản là sao đó và muốn biết cái cảnh giới đó chúng ta vô nhà thương viên hòa chúng ta thấy cái cảnh giới của 18 tầng địa ngục đó và nếu quý vị bị stress bị trầm cảm thì quý vị sẽ thấy cảnh giới đó còn nếu vị vô giới kỹ là bao không bây giờ thấy cái cảnh giới địa ngục đó thì địa ngục nói là có thì sai mà nó không có là trật quý vị phải nhớ nếu mình điên rồi thì cảnh địa ngục nó hiện ra với mình thì chút nữa chúng ta bắt đầu từ bốn đường ác đó để chúng ta thấy rằng hàng ngày chúng ta sống với nó mà chúng ta không hay gì hết nhưng mà mai phước là chúng ta có giữ giới biết đè nén biết cải sửa biết thăng qua thành ra nó lướt qua mà chúng ta không hay còn những khi nào quá kẹt thí dụ gia đình nghèo hay là cảnh giới quá khổ đau thì chúng ta sẽ trở lại bốn đường ác còn nếu mà chúng ta thấy rõ nó rồi đắc quả nhập lưu vĩnh viễn không trở lại bây giờ chúng ta là người trời đấy giữ năm giới và nhiều khi chúng ta còn cả xịt cả lùi đấy có người giữ năm giới mà phạm hoài nhất là cái cái giới thứ năm giới nhậu à, có kỳ là giới thứ nhất là giới sát sanh ăn chay 10 ngày rồi có khi có hai ba ngày có khi nó quên chúng ta thấy là lúc đó là chúng ta ở bốn đường ác đấy còn những lúc sân giận thì chúng ta không còn khôn ngoan nữa không còn giữ giới được nữa nhiều khi sổ nho mắng chửi rồi đánh đập cái chừng qua cơn giận rồi chúng ta bắt đầu ăn năn thì chúng ta thấy cái khi chúng ta sống ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula khi chúng ta sống ở người trời dục giới nhưng mà có lẽ quý vị chưa sống ở cõi trời sắc giới thì hôm nay chúng ta phải học cho rành coi coi chúng ta đang sống ở cảnh giới nào những khi chúng ta sân lên chúng ta ở vướng đường ác chúng ta phải biết liền mà nếu biết mà quý vị cải sửa thì qua cõi người trời còn biết mà quý vị lặng lẽ nhìn nó như là nó quý vị đừng dính mắt vào nó thì quý vị là thánh nhập lưu đạo phật có vậy thôi nhưng mà thường thường là chúng ta cải sửa chứ ít khi nào mà chúng ta dám dừng lại mà nhìn nó đừng phê phán đừng chỉ trích đừng cải sửa gì hết thì muốn được cái này đó quý vị phải qua ít nhất là niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm và khỏi cần niệm phật nữa thì có thiện trí thức có bậc thánh nhân giúp đỡ mình mình dễ nhận lại thành ra người mà tới định sanh hỷ lạc khỏi cần niệm phật nữa thì tự lực mình sanh về cõi trời nếu phát hiện phát nguyện nữa thì a di đà tiếp dẫn còn niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm thì hên xui không chắc giảng sanh bây giờ có lúc mình nghĩ tới phật có lúc mình nghĩ tới điều ác điều thiện trong cuộc sống mà đang nghĩ điều ác mà tắt thở thì giảng sanh về cõi ác nghĩ điều thiện mà tắt thở giảng sanh về cõi trời rồi nghĩ tới niệm Phật có phát nguyện thì giảng sanh về cõi Phật rằng ra vấn đề là vấn đề hên xui mà vấn đề tịnh độ giảng sanh không phải là vấn đề sinh xong hên xui không có vấn đề đó nhất định phải giảng sanh rồi thành ra mấy vị tổ rất là khôn thấy rằng tất cả chúng sanh đều phải về cõi Phật hết mà bây giờ nhất là thời buổi này niệm Phật mà được nhất niệm đó thì tôi thấy trăm người chắc có một hai người thôi còn tạp niệm thì có nhiều mà tạp niệm thì đâu có giảng sanh được hơn xui như tôi nói hồi nãy nhưng mấy vị tổ muốn cho người tạp niệm cũng giảng sanh được thành ra mới đặt ra vấn đề ban hộ niệm và nhất là người khai thị người này phải khôn ngoan khôn khéo để hướng dẫn cho người chết luôn luôn tỉnh táo thành ra cái người khai thị và cái ban hộ niệm rất là quan trọng đối với người còn tạp niệm còn những người không niệm phật mà không phát nguyện nữa thì đành thôi a di đà có đến tiếp cũng không đi được thành ra cái pháp môn tịnh độ nó rất dễ dàng rất thù thắng trong cái thời buổi mật pháp này nếu ai chịu tu có ban hộ niệm có người khai thị thì một trăm người giảng sanh hết một trăm người còn nghiệp ở miền quê Không có người khai thị Không có ban hộ niệm Thành ra tôi phải dấn thân vào những cái chùa miền quê đó Mấy sư cô và mấy thầy ở đó chả biết gì hết Mang cái tiếng là xuất gia Mà chẳng biết Phật Pháp gì hết Vì những mấy chùa đó là mấy chùa của gia đình giàu có Của điền chủ họ cất lên Để họ về già họ niệm Phật thôi Họ không có biết cái gì hết còn ở mấy chùa mấy tịnh xá miền quê cũng vậy tới rằm 30 có cúng đến tụng kinh niệm phật ăn chay rồi về trụ trì không biết pháp lý là gì hết còn niệm phật ăn chay rồi coi kinh tụng kinh nó có biết cái gì đâu hỏi niệm phật để làm cái gì niệm phật để tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ niệm phật để được chúng số thì không pháp môn tịnh độ nếu tai qua nạn khỏi tật định tiêu trì còn đỡ đấy nhưng cái đó là cõi trời chứ không phải là cõi phật thêm cái phát nguyện nữa thành ra chúng ta thấy do cái giáo pháp yếu kém mà công phu chúng ta thì nhiều mà kết quả chẳng bao nhiêu do đó mà tôi phải cực khổ tôi lội ở đây thì có phước ao gần tịnh xá quý vị nghe pháp tôi nhóc lỗ tai hết nhưng mà nghe vậy cho qua lỗ tai này chạy bên đây chạy mất vì thế tôi ngồi thiền tôi suy nghĩ buốt lòng phải mỗi người thuộc thành ra tôi không muốn giảng nhiều tôi lập tới lập lui hoài và tôi thấy cũng không xong nữa. đúng đâu quý vị làm biến quá <laughs> tôi đã dùng danh từ tôi không muốn dùng thì muốn cho quý vị siêng là bắt quý vị phải động não thôi tức là phải trả bài cái mà quý vị sợ nhất nghe nó trả bài là mới không dám vô nữa thì bây giờ tôi phải làm sao cho cái trả bài nó dễ dàng thì tất nhiên tôi phải lập trước rồi quý vị đọc theo nào rồi tôi không lập nữa cả pháp hội lập nào rồi từ vị lập rồi tôi mới treo khất cái bản trả thuộc lòng qua ba lần như vậy thì cái chủng tử mà lập cái bài là nó sẽ vào trong a la gia của mình mà khi nó đầy nó tràn ra Thúc môn niệm Phật cũng vậy thôi Thì trả bài cũng vậy thôi Thì chừng tối quý vị nắm được cái pháp môn này Quý vị trước tiên là Mình được giảng sanh Sao giúp bà con lối xóm Để tất cả mọi người đều giảng sanh Đó là cái ý nguyện Của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà Mà cũng là ý nguyện của tôi tôi thấy miền quê bây giờ người ta tu nhiều ba bốn trăm người mà hỏi chả ai biết cái gì hết niệm phật bằng cái gì nó niệm phật bằng miệng tôi hỏi không có miệng niệm được không không được ở đây cũng chưa chắc á nếu không gặp tôi là <laughs> cũng chưa chắc còn biết niệm bằng cái tâm tôi hỏi cái tâm ở đâu chữ giới không biết cái tâm ở đâu còn nó phật tử nào tới tôi mà cúng dường đồ tôi ít có nhận đó có nói là làm phước mà nếu trả bài được á thì tôi nhận liền trả bài tức là pháp đấy là cái trí tuệ của mình đấy thành ra quý vị mà tôi kêu trả bài mà hỏi cái gì trả lời cái là tôi nghe tôi biết cái trình độ còn nín thinh là tôi đầu hàng thôi còn quý vị thì sợ trả bài lắm vì có cái máy này mắc cỡ tu mà mắc cỡ gì nữa cái sanh tử là cái quan trọng mà trả lời trúng đó thì cái tánh tôi xin quý vị tha thứ cho tôi là tôi hay dí tôi nghe cái tôi biết ở chỗ hớ trả lời hay nhưng mà có những cái chỗ sơ sót thì tôi phải dí mấy chỗ đó cho nó sáng tỏ là tôi dí là đa số là bí thì làm sao bằng tôi được thì tôi bốn mấy năm trời rồi tôi đi vào di thức đi sâu vào cái chiều tâm của quý vị cái éo lè cái ngóc ngách cái hóc búa cái xảo trá của tư tưởng mà quý vị không bắt nó thì nó sẽ gạt quý vị sẽ lẫn quẩn luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh là người trời rồi trở lại địa ngục ngạ quỷ nữa mà chính tôi vì tôi nắm rành đó mà nói thật là nói đắc thánh quả tôi cũng còn mơ màng thôi tôi không dám quyết định được vì tôi lần mò tôi thấy quyền giác đó là một tay trì nhất Thấy chừng đắc quả dám xác nhận mình đắc quả tới chừng gặp tổ huệ năng huệ năng mới xác nhận là đúng chừng đó ông mới về ông mới viết quyển chứng đạo ca tôi làm sao so bằng ông được mà thời buổi này làm sao kiếm được một huệ năng thì nó khó thôi thì thôi giờ chúng ta trở lại thì tôi nói là cái cuộc đời này đó thì có cái một cuộc đời thôi nhưng mà có năm cách nhìn hôm trước tôi có giảng rồi chúng ta mới đi vào lúc mẫu giáo nhìn thứ nhất là có bốn đường ác là nhìn bằng cái sắc thân bên ngoài này thì chúng ta dễ thấy thôi mắt tai mũi miệng thân và ốc sáu phần thì mắt đối với sắc tức là cái vật gì mà là đối tượng con mắt thí dụ đồ vật ống đèn tất cả mọi người dây dép đồ tất cả cái đó là sắc trần kêu là vật lý chưa có cái sự sống mà chưa có cái biết nữa như đất mà đất vật lý đó là đất chết ví dụ như mỹ nó bỏ bơm gì đó nó pan bơm uh, đặc gì đó chết đất tới giờ ba mấy mấy năm trời mà chưa có cỏ cây gì mọc được hết thì đó là vật lý đấy từ ba mấy năm bốn chục năm nó thọ khí âm dương của trời đất thì bắt đầu nó có màu mỡ thì trồng cây nó sống thì cái này không còn là vật lý nữa mà chúng ta kêu là là sinh lý tức là bắt đầu nó có sự sống thì chúng ta gieo hột giống gieo lúa này kia trồng cây nó mọc còn mà đất chết thì trồng cái gì cũng không mọc hết cỏ cũng không mọc nổi anh đã chúng ta ngồi thiền chúng ta phải nhìn còn con mắt mình đây á, là sinh lý mà khi đau rồi bác sĩ nó mắt ngày hư mốc ra thì khi mốc ra cõi thì nó thành ra vật lý nó không có sự sống nữa còn ở trong này nó có sự sống có ăn uống nghỉ nghỉ bồi dưỡng rồi cái dây thần kinh thị giác mới nuôi cái con mắt này những khi mà dây thần kinh nó nóng lên rồi thì chúng ta nhức con mắt thì chúng ta nói con mắt tôi nhức quá con mắt không có nhức <laughs> mà là cái dây thần kinh thị giác nó sưng lên thì cái cảm giác nhức nhối nó mượn mượn cái dây thần kinh sưng này nó làm cho nhức nhối kêu là cảm giác khó chịu và ờ, chúng ta phải đi sâu vào đó và phải theo dõi mình chúng ta nhất chúng ta la trời mà cái lý do làm sao nhất thì mình không biết do ăn uống mất quân bình âm dương thì thôi chút nữa chúng ta trở lại thành ra khi mình sống với cái vật chất bên ngoài là sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ thì mình ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula nếu mình sống với cảm giác của ngạ quỷ là có cái cảm giác dễ chịu khó chịu mà không có sự phân biệt của tư tưởng thì quý vị có hàng ngày đó quý vị không để ý bây giờ phải để ý thì ngay lúc đó mình là ngạ quỷ thí dụ mà đói bụng quá mình thấy mấy món đồ xào ăn ngon quá mình chạy thấy người ta bưng vào nhau vô đánh người ta giật lấy ăn không có tư tưởng suy nghĩ gì hết đồ của người ta mà không xin gì hết giật đại đó thì cái này lúc đó đó là ngạ quỷ rồi thấy vàng thì nhào vô giết người ta để mà giật lấy rồi khi cái cơn xì ke ma tí nổi lên rồi thì cha mẹ cũng giết luôn để làm sao cho tiền nó để thôi không cho là nó dứt thì đã xảy ra rồi trên báo có đăng mà nếu chúng ta ở vào trạng thái ghiền đó dính mắt đó thì trong lúc đó chúng ta vẫn là ngạ quỷ còn nếu chúng ta là người trời chúng ta đè nén nó xuống chúng ta không cho nó thắng mình thì người này phải có tu có giữ năm giới có niệm phật và có định lực khá mạnh và có cái pháp quán vô thường vô ngã khổ đau thì chút nữa tôi có giảng rồi bây giờ chúng ta lặp lại nhiều lần để rồi chút nữa quý vị trả theo cái đó <laughs> để rồi quý vị khi bị cái đó cái thuộc bài của quý vị đem ra để áp dụng và tìm cách để đè nó xuống thì đè nó có có năm cách đè niệm phật đếm từ 1 tới 10 đè xuống muốn mạnh hơn nữa niệm phật khỏi đếm đè xuống mạnh hơn nữa khỏi cần niệm phật có định lực càng ngày càng mạnh tập trung kỹ mạnh lâu sâu rồi cái thứ tư là chìm đắm trạng thái niệm phật cái thứ năm rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm đó thì lần lần tôi sẽ giảng tâm lý này tôi giảng ba cái rồi niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật khỏi đếm rồi khỏi cần niệm phật còn hai cái sau nó hơi cao tôi chưa có giảng ở đâu <laughs> ở trà vinh ở ngọc dân này tôi có giảng còn quý vị mới quá nghe không hiểu đâu có đâu phải gì thức thì quý vị phải gặp tôi bốn năm chục lần nữa thấy không chừng nào quý vị trả bài được thì tôi giảng sâu còn bây giờ giảng nó mệt tôi quý vị tiếp thu không nổi bởi vì cái bài của tôi giảng đòi hỏi quý vị phải có thời giờ ngồi thiền chiêm nghiệm nó rồi nghiền ngẫm nó mà quý vị làm biến muốn chết tôi dùng chữ làm biến là tôi buộc lòng phải dùng thôi quý vị nó bị tại vì bởi con không có thì giờ sư ơi con nó đi học đủ thứ mà phải lo chạy từng bữa tốt mà hôi thì người ngu á mới nói vậy thôi còn người khôn thông minh ta sắp xếp ta vẫn có thì giờ Ví dụ bận quá tôi có thể không có nửa tiếng, không có 15 phút một ngày, không lẽ một ngày 15 phút nửa tiếng không có nữa. Ít quá sự rồi. Ít nhưng mà tích thiểu thành đa. Một ngày nửa tiếng thì chúng ta biết một năm bao nhiêu tiếng rồi. Mình cứ đợi mà rảnh rang như mấy người Việt Kiều thì làm <laughs> sao có vụ đó. Cái phước báo mình không có rối đôm thì theo phận rối đôm mình con rùa thì bò theo con rùa chứ con rùa bắt trước cái con con thỏ thì ngu nhưng mà nhờ cái này phước báo mình lần lần sẽ có thành ra quý vị mà cái đổ thừa bị tại gì bởi là tôi muốn cạo đầu à, tôi nói ai không có bị tại gì bởi ai không có cái lọt than bự và lợi gặp cái than không à sư phải thông cảm cho con sư phải thương con tôi nói cô thông cảm cô cô thương cô hay là tôi thông cảm cô ai thông cảm mới đúng thì tôi thông cảm cô tôi làm cái gì được mình thông cảm mình mình cố gắng thắng mình thắng dạng quân không bằng tự thắng lòng mình ra ngoài tranh đấu người ta chửi lộn không ai đợi mình <laughs> nhưng mà mình thắng mình đừng có chửi nữa không thắng được nó xuất khẩu thì thành nho thì đổ nhỏ ra tùm lum tại sao mình không thắng mình được mình muốn thắng người khác thắng người khác có lợi gì gây thù quán mà thắng mình thì phải có cái định lực định lực khi không có không có bao giờ có vụ đó lực là phải giữ năm giới à, rồi từ đó nhờ cái thân an tịnh này đó mới niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm rồi mới chìm đắm khỏi cần niệm phật nữa mà năm giới mà khỏi cần niệm phật rất là khó chỉ có tám giới là dễ thành ra gặp quý vị là tôi muốn cạo đầu là chỗ đó tám giới là không có làm việc đời nữa bắt đầu trở về bên trong tôi thấy quý vị lâu ở đây coi là đầu có tóc không có mấy ai có một hai người cạo đầu mà không biết giữ được không nữa à tôi thấy à, mặc đồ nâu cạo có đầu trọc chứ còn dường như cái tâm nó không có trọc <laughs> khổ vậy đó thì tôi muốn quý vị đây là tôi nói vậy quý vị tức là xuống cạo đầu hết đi <laughs> cho tôi mừng cạo là phải giữ <laughs> bây giờ là giới thứ sáu không ngồi ghế cao nằm giường rộng à. thì về đó cái đơn nhỏ nhỏ thôi bảy tấc bề ngang bề cao bốn bốn tấc bề dài hai thước ờ, không nghe xem hát múa vậy này khó nhất là không coi truyền hình không coi tivi không ra vô không coi đá banh không coi những cái chuyện tàu lao bên ngoài nữa mà coi ở trong này giới thứ tám là không trang điểm phấn son dầu hoa ở vườn hàng lô tươi tốt không so thon rồi phấn kẻ chân mày hay là một mắt mí hai ba mắt gì đó bỏ cái bất cái đó cái đầu trọc rồi <laughs> tôi nói là đụng đừng có phiền tôi héo tôi tôi nói thẳng à tôi không có nể ai hết đó tôi muốn quý vị được giảng sanh hết nếu quý vị được thành phật hết mà tôi bảo đảm quý vị mà giảng sanh một người một người thành như lai tôi nói sai là tôi xuống địa ngục còn quý vị không chịu làm phật cái cõi này nó khổ muốn chết cõi này chỉ có ai là hán là ở được thôi tệ lắm là bất lai còn nhập lưu nhất vẫn lai ở cõi này vẫn dính mắt như thường tôi nói thật là nếu cho tôi nhập lưu nhất vẫn lai tôi cũng không ở cõi này đâu a à, la hán bất lai có thể tôi cũng không ở cõi này nó quá xuống rồi vật chất nó ngút rồi mà còn tư tưởng thì còn mê vật chất mà tôi làm sao hết tư tưởng được không hết được nói rồi nói chứ còn ra vẫn dính mắt như tượng thành ra chỉ có a láng mới dám nói một câu là sống được cõi này tôi không ghiền cái gì hết tôi không dính mắt cái gì hết có cái câu đó mới nguy hiểm á nhiều nhà sư nhiều sư cô thì nói tôi giữ tiền mà tôi không dính mắt thôi tôi nghe là tôi giỡn cái từng cái ốc cái lỗ chân lông nói mà chả hiểu gì hết nếu mình học 15 mạng chúng sanh mới thấy là cái lời nói mình như vậy là mình không hiểu mình tôi hiểu tôi quá rồi hiểu thật không cái tiến trình của sắc của thọ của tưởng của hành của thức phải thấy rõ hết mới a la hán thôi rồi cái tiến trình của sắc thân mới nhập lưu tiến trình của thọ quẩn mới nhất dẫn lai và bất lai bất lai mới có trừ thọ quẩn thôi à tới a la hán đó mới trừ được tưởng quẩn hành quẩn và một phần nhỏ của thức quẩn thôi tới bồ tát như lai mới trừ hết được cái thức quẩn mà chúng ta thấy chúng ta là cái gì mà chúng ta tuyên bố là tôi giữ tiền mà tôi không dính mắt tôi gần sắc mà miếng tôi đừng đấm tôi tôi gần tiền miễn tôi đừng tham thôi tôi uống rượu miễn tôi đừng sai thôi nhưng mà có sai thì tôi là không có loạn dám nói vậy không nói thì ai nói được tôi cũng nói được nhưng mà thả ra rồi tôi xuống địa ngục liền tôi nói thật như vậy <laughs> thành ra tôi lỗi hữu giỏi là tôi phải ôm cái phao chính nhờ cái phao mà tôi khỏi làm thằng chồng còn nếu tôi với nước là một rồi thì tôi cần chỉ cái phao cái phao chướng ngại nếu một người lỗi giỏi rồi là cái phao nó chướng ngại cho ta dục bỏ cái phao người ta với nước là một nước mà nó dìm xuống thành mình theo nó xuống nước đưa lên cao mình theo nó lên cao thì cái đó là phải a la hán trở lên anh ta tôi muốn quý vị hỏi 15 hạng chính phung này để quý vị biết rõ mình thì quý vị đừng có tự cao quý vị lo tu thôi không khéo là chậm thời gian nó qua rồi xuân đến xuân đi rồi xuân lại đến một ngày một già mà cái đạo quả chả có gì hết tối lại lo ăn mặc ở bệnh do ngũ dục bên ngoài thì chút nữa chúng ta bắt đầu đi mẫu giáo là đi mắt tai mũi lưỡi thân ốc và sắc thinh hương vị xuất phát là đối tượng của nó là bốn đường ác đấy quý vị phải hiểu cho rành ngay trong sắc thân này và quý vị trả, trả bài cái đó không phải một người nha mà ít nhất cả ba phần tư pháp hội này thì tôi mới qua bài thứ nhì được tôi mới qua người trời dục giới người trời dục giới cũng còn chiếm mũi bên ngoài đấy chưa có vô trong đâu tới cõi trời sắc giới là tám giới đó sơ thiền nhị thiền tam thiền mới vô bên trong đấy thì nó khác á bên trong chúng ta có một cái thân thứ hai nữa thì quý vị để ý lắm mới thấy <laughs> thân thứ hai là chúng ta không xài con mắt này mà xài cái gì dây thần kinh thần kinh gì thần kinh con mắt là thần kinh gì à, thần kinh thị giác rồi không xài cái lỗ tai nữa à, chúng ta xài thần kinh gì à, thính giác không xài lỗ mũi nữa mà chúng ta xài thần kinh gì hữu giác không xài lưỡi nữa mà xài thần kinh gì dĩ giả không xài sắc thân này nữa mà xài thân kinh gì thân kinh gì à, xúc giác nhận không nhận thấy không thực ờ, xúc giác dễ nhận nhất <laughs> sần kinh và thị giác bây giờ không thấy đâu có đi bác sĩ nó mổ con mắt đó thì có những dây thần kinh nhỏ nhỏ nó đưa lên ốc đó đấy lỗ tai cũng vậy lỗ mũi cũng vậy quý vị thấy cái gai ở lỗ mũi cái đó không phải là thần kinh đâu mà từ cái gai đó có những dây thần kinh nối lên ốc thì nó đấy có cái sắc thân dễ nhận nhất sạch xương da của tôi nè là sắc thân bên mại trong di thức kêu là phù trần can thì ngay trong này có những sợi dây gân vì gì thấy dễ lắm ta kêu là chích thịt với chích gân chích thật là phù trần can nó muốn đường ác đấy còn chích gân là muốn đường thiện thành ra chích gân thì mau hết bệnh thuốc nó chạy mau lắm nó theo đường máu mà còn thịt là nó theo đường thịt thành ra mấy người mà cõi trời sắc giới là giữ tám giới là người ta xài cái sắc thân bên trong như vậy không có phải là bỏ sắc thân bên ngoài nhưng mà họ đè nén họ không để ý tới đó nữa họ tập trung vào cái bên trong thì cái ngoài có mà họ không dính mắt đó tôi thường thí dụ đấy giống như người đánh bài khi họ ghiền bài rồi đó họ vô đánh bài suốt đêm họ không thấy mệt đánh từ 4 năm giờ chiều cho tới 5 6 giờ sáng đánh luôn 12 tiếng đồng hồ họ mê rồi họ ghiền rồi họ dính mắt rồi dính mắt bốn đường ác thì những cái kia họ không thấy được thì cõi trời cũng dính mắt nữa họ dính mắt vào cái thiện Thấy không? Khi niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm rồi, khỏi còn niệm Phật nữa Thì họ dính mắc vào cái đó, họ ghiền cái đó Mà cái này thì cao thượng hết Không cần ăn, uống, tiêu, tiểu, ở đấy Không cần ngủ nghỉ gì hết Họ không sống sống bát thân này nữa Là sống bằng sắc thân Tịnh sắc Tức là dây thần kinh, xúc giác Thì họ đâu có cần ăn uống bên ngoài Họ chỉ ăn những cái cảm thọ hỷ lạc thành ra chúng ta thấy là ly dục sanh hỷ lạc khi mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 mà nghĩ tới Phật rồi thì đó là ly dục nó phóng ra thì đó là hết ly dục rồi kéo trở về rồi tới khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật là từ trong ai lại gia linh hồn mình nó Phật nhập tâm nó tràn ra tống vô nó tràn ra tống vô nó tràn ra không cái gì xen vô được hết thì hoàn toàn cái hỷ lạc nó tràn đầy sát thân thì người ta có thể ngồi 7 tiếng, 70 tiếng, 70 năm, 7 ngàn năm. Nếu định lực càng mạnh, thì 7 ngàn năm thì đối với họ chừng là một hai tiếng đồng hồ thôi. Cái thời gian chúng ta nhớ là thời gian dây thun. Trăm năm là ngắn là một ngày dài ghê. <laughs> Trăm năm là ngắn là một ngày dài ghê. Có ai mà từng đợi người mình thương cha mẹ mình hoặc là người kiểu ý trung nhân vậy đó thì mình đợi năm 10 phút là cả một thế kỷ còn những cái là mình muốn nó qua mau mà lợi kéo dài vô cùng thì thời gian đó không phải là thời gian của cái đồng hồ mà là thời gian của của tâm lý thì chúng ta để ý học tri thức chúng ta phải đi sâu vào cái đó thì chúng ta mới hiểu con người mình có hai thứ thời gian thời gian đồng hồ thì bao giờ nó cũng vậy à, một giờ là 60 phút một phút 60 giây còn thời gian tâm lý khác à một giờ có khi là 5 phút thôi còn có khi một giờ bằng 24 tiếng đồng hồ à, nhưng cố quên lại càng nhớ thêm quên <laughs> chừng nào nó nhớ thêm chừng đấy thì cái đồng cái tâm lý này nó độc đáo thì nếu mình đưa cái tâm lý mình lên cao nữa thì cái cuộc đời nó khác thành ra ông từ thức là nửa năm tiên cảnh một bước trần ai đi lên khỏi tiên có nửa năm xuống đây là năm sáu chục năm thì chúng ta nói là cái cái tâm lý là cái dây thun thành ra chúng ta đừng tưởng là cuộc đời này là thật mà đừng tưởng cuộc đời này là giả nói thật cũng sai mà nói giả cũng sai nó đúng là đúng với cái cộng nghiệp của chúng ta chẳng hạn như bây giờ nước cái ly nước này quý vị nó có hay không nói không thì quý vị đừng uống đi bốn ngày là chết queo còn nói có thì các nhà bác học này kia mấy cái cõi trời người ta đâu có uống nước bảy ngàn năm ta cũng không uống giọt nước này nữa ta uống mà nước cam lộ tức ta ngồi thiền hỷ lạc rồi cái nước miếng vàng nó bên tiên á nó rất kỳ cái nước miếng không có khối bỏ nó xuống ngọt sớt uống cái này là còn no hơn ăn cơm kêu là xúc thực thành ra có bốn cách ăn đoàn thực là cái ăn của chúng ta mà nếu chúng ta dính mắt thì chúng ta bốn đường ăn còn chúng ta đèn nén chúng ta cao thượng tức là dấn ăn mà cao thượng hơn không dính mắt thì đó là người trời còn chúng ta nhập định vào cõi trời sắc giới rồi bỏ luôn cái này không ăn uống ngủ nghỉ không có sắc tinh hương gì xuất pháp nữa thì cái này là cõi trời sơ thiền nhị thiền tam thiền của sắc giới tôi nói cái gì không hiểu đâu nhưng mà khi nào có chỗ trống có cái pháp hội mà có sư cô nào hướng dẫn quý vị đó quý vị nhập vào thiền quý vị thấy mê trong đó luôn quý vị ngồi chín mười tiếng chừng năm phút à chừng đó quý vị mới biết cái mê ly của các cõi thì mấy người xì ke ma túy nó cũng mê ly vậy đó nhưng mê ly để rồi xa đỏ cái này mê ly để rồi tiến hóa xa đỏ xuống cái xiềng xếp xiềng sắt xiềng cây tiến hóa lên cái xiềng vàng xiềng kim cang thì các cõi trời 62 cõi trời thì thấy cái này tốt Đức Phật thấy không được Dầu cho lên cõi trời cái xiên vàng xiên kiếm cán vẫn là xiên Mà mục đích của Ngài ra đời là bức tất cả xiên Cái khác của Đạo Phật là chỗ đó Một bức khả xiên chúng ta tưởng là không có muốn đường á, à, không có muốn đường thì không phải như vậy Là vẫn ở trong đó Và không dính mắc vào cái xiên nào hết ở trong bốn đường ác Ngài cũng ăn mặc ở bệnh như nó Nhưng không bao giờ ghiền ở trong cõi trời cũng vậy ngài cũng sống như nó nhưng không bao giờ ghiền không bao giờ thích thú các cõi trời thì tất nhiên ngài có một cái nhận thức khác thì tôi thường thí dụ đó có năm cách nhận thức về cái cuộc đời này nếu bốn đường ác thì sống bằng cái xác thân bên ngoài thì tạo ra cái sắc hình hương vị xuất phát chỉ có bốn đường ác mới thấy thôi cõi trời không thấy cái trời nó vượt cao lên rồi cũng như quý vị bây giờ đâu có thấy là nghĩa ra còn thấy cục phẫn là món ăn đâu vì là không bao giờ giống bốc phẫn là bỏ miệng ăn nói giờ nhưng mấy đứa bé ba bốn tuổi hay những người điên nó ỉa ra nó bất cức nó ăn trong miệng đó. thì nó phải thấy cức là món ăn cũng như con cá dồ mình ỉa ra thì phẫn mình là hôi suối như con cá dồ nó thấy là món ăn ngon lành của nó thì cái nhận thức khác thì cái sự vật phải thay đổi thành ra mình nói cái cái cái cái cuộc phận mình là món ăn thì nó không đúng mà nói không phải món ăn thì cũng sai tùy theo cái nhận thức cái nhìn cái hiểu biết của từng chúng sanh khác nhau mà cảnh giới khổ đau hay hạnh phúc khác nhau nên là quý vị phải cố gắng nhau cái này là cái mức chốt để chúng ta thoát luân hồi sinh tử khổ còn nếu quý vị không được nhập lưu nữa thì quý vị chỉ người trời được rồi niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm khỏi còn niệm phật quý vị giảng sanh như tường thêm một cái phát nguyện nữa thì ai di đà sẵn sàng tiếp dẫn không cần ban hộ niệm nữa không cần người khai thị nữa nhưng mà không được nhất niệm tôi ngồi xuống niệm phật mới nhớ tới niệm phật là trong linh hồn tôi phát ra không làm cái được đó sư thì thôi cố gắng niệm phật đi kể tập niệm cũng được nhưng mà làm sao tạo cái ban hộ niệm nha phải làm sao cho người đi học cách khai thị nha thì tới giờ hấp hối mà nhờ khai thị là nhờ cái ban hộ niệm đừng cho mình mê khi chết rồi người khai thị phải kêu mình tỉnh hoài mà nếu mình hồi ờ, lúc mình nhất niệm tha thiết thì tất nhiên trước chết là mình thấy phật a di đà cái hào quang này chiếu tới ba phần tư hỏi chị ơi bà ơi bà có thấy phật không mỉm cười nói phật đến rước tôi kìa cái này là thượng sanh nói rồi xong tắt thở còn nếu cái tư tưởng mình có hai phần tư mà cái ánh sáng hay hồng quang của di đà hai phần tư vì cái này yếu rồi đó thì chỉ kịp là gật đầu nó yếu rồi còn nếu mà cái tư tưởng mình có một phần tư ba phần tư mà a di đà hào quang có một phần tư thì quá yếu mình chỉ chốt mắt thôi còn yếu nữa mình không có cảm thì a di đà không ứng thì mê man thôi thì cái này hơi xui thì phải nhờ ban hộ niệm kêu mình tỉnh hoài không cho mê thành là cái ban hộ niệm rất là quan trọng nhất là người khai thị thì người này giảng sanh hay không mà nếu mà chưa tới nhất niệm đó thì đa số là nhờ người khai thị rồi ban hộ niệm hỗ trợ thêm nhưng mà ban hộ niệm không có bằng cái người ấp hối ấp hối có tiêu của tu hay không mà nếu có tu có ban hộ niệm người khai thị thì chắc chắn dẫn sanh thôi còn tu tới nhất niệm rồi thì có ban khai ban hộ niệm không người khai thị vẫn dẫn sanh như thường mà nếu có nó dẫn sanh cao hơn thành ra tôi muốn đi các nơi các vùng sâu xa là tôi muốn giảng vấn đề đó và tôi năn nỉ mấy sư cô lập ban hội niệm và mấy sư cô trong quê tôi phải nói quá tệ con kêu hoài không ai lập hết sư <laughs> nó nói cô thì cô do tôi đi tôi kêu tôi lập rồi cô gái giữ nha anh thua mình nói thôi thì trong cái ban hội niệm bốn năm trăm người có năm bảy người xuất sắc chứ đâu phải người nào cũng như người nấy có người quá tệ mà cái pháp môn niệm phật đó là trong mỗi ban hội niệm chừng hai người hoặc bốn người khai thị đủ rồi tức là học giáo lý cho rành đấy còn mấy người kia thì dễ dàng thôi cứ a di đà phật a di đà phật niệm theo thôi nó có gì đâu nhưng mà giữ giới cho kỹ thì cái định lực mình mạnh thì cảm a di đà cảm chư thiên thì ngài phải hiện ngài phải tiếp dẫn thôi thành ra a di đà mà hiện hay không là do mình chứ không phải do a di đà mình cảm mạnh thì ngài hiện mạnh mà mình cảm vừa vừa ngài không vừa vừa ngài cảm yếu thì ngài hiện yếu mình không cảm ngài không hiện không cảm là gì cái miệng ai di đạo phật mà cái tâm nghĩ tiền bạc nghĩ con cái thì không bao giờ <laughs> di đà hiện hết thì phải nhờ bản hội niệm thôi nhờ khai thị cho khéo nhiều người chết nó không chịu chết như tôi ở à, đại ninh nó có cái cô gì đó vợ ông ông mà chạy xe chở rau cải ông ba lung bây giờ mà gì đó thì cô thiện minh xuất gia ở trên đó ở đại ninh của sư bà bà bệnh nặng quá thì nó kêu tôi qua khai thị để cho mẹ nó giảng sanh tôi qua khai thị tôi nói hết nước miếng rồi hỏi cổ giảng sanh rồi bà nói thôi không được đâu con cháu có đóng mà chết vì sư <laughs> thì thôi con đi rồi bỏ lại nó con thấy tội nghiệp thì tôi nói giờ bà sống bà làm gì cho nó được bà về đó bà tu rồi bà trở lại đổ nó bà chưa xong nữa mà là bệnh nặng không chịu chết làm bảy tám bữa không chết mà bệnh rồi mê man hết trơn tôi về là mê man tôi lợi tôi kêu dữ lắm mới tỉnh mà giảng cho bà nghe hết rồi bà nói con hiểu nhưng mà mấy đứa cháu đông quá sư ơi hai ba chục đứa con không gì cực lạc được đâu chậm chậm đó sư <laughs> rồi đâu có chết sau mà tôi lên thấy cũng còn sống nữa và đau đớn nhức nhối chở đến thành phố tốn biết bao nhiêu tiền bác sĩ rồi làm hết sức mình ra để mổ để cắt mà muốn sống nghĩ sao con người dại quá sống là sống trong nhức nhối chứ chịu một cái là ban hội niệm ta tới là giảng sanh thôi thôi giờ chúng ta trở lại heo thành ra chúng ta có thân thứ nhất là mắt tay mũi lưỡi thân ốc thần thứ hai dây thần kinh thị giác và thần kinh ốc chúng ta để ý nha hai cái khác đấy thì cái này là cõi trời tám giới mới đột nhập cái này được còn người trời cũng chưa người trời có còn sống là mắt tay mười lưỡi nhưng mà cao thượng biết đề nén có luân lý một vợ một chồng và thủy chung như nhất gia đình hai con ăn chay tháng mới có 10 ngày còn tám giới là trai trường nhá nhớ cho đó là không có vợ chồng nữa thì theo nếu mà giảng sanh về cõi trời là không có nam nữ nữa không có nam căn nữ căn toàn là trượng phu thôi còn người trời còn nam nữ mà hãy nam nữ thì còn giao hộ do đó có sanh con còn cõi trời là không có con mà chết là không có nguyên cái thay thú quắc như mình đây chết là cái này biết mất thôi cái định lực càng mạnh thì mình càng điều khiển nó sắc kêu là thần thông chúng ta coi kinh thủ lăng nghiêm á tôi chỉ giảng sơ thôi rồi tới cái thứ ba nữa đó là tư niệm thực không ăn uống bằng xác thân không ăn uống bằng cảm giác mà ăn uống bằng cái tư tưởng tư duy đó cảm giác tới là không để ý tới nó nữa vẫn có nha nhưng mà như tôi nói đó tập trung cái này thì quên cái kia thì vẫn ăn có khi là nếu mà chưa ấy vẫn ăn và sắc thân bên ngoài sắc thân bên trong nhưng mà không để ý tối ngày cái chìm đắm ở trong cái tư niệm thực suy nghĩ hư không vô biên nghĩ thức vô biên vô sở phi phi tưởng rồi những cảnh giới đó hiện ra rồi chìm đắm trong đó mà cảnh giới đó là cảnh giới nhái không dỗm nó không có thiệt nhưng mà các ngài có thấy cảnh giới thiệt chúng ta để ý không cái dòng nước nó chảy vậy khi những cái lượng sóng mà cõi bốn đường ác nổi lên rồi lượng sống thiện bốn đường thiện nổi lên rồi lượng sống của sơ tiền nhị tiền tam tiền nổi lên rồi các ngài không để ý tới cái đó là tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa thì tất cả cái lượng sống nó chìm xuống thì cái dòng nước nó hiện ra thành cái tu của đạo phật là vậy đó chúng ta không đi tìm dòng nước được chúng ta kỹ làm sao cho cái vọng tâm nó an bớt vọng bớt tham sân si nữa khi tham si nó chìm xuống đè nó xuống rồi thì cái dòng nước nó hiện ra thành ra đạo phật cái chân lý niết bàn chỉ đến với chúng ta chứ chúng ta không thể đi tìm niết bàn cái này là cái căng nhất của quý vị tôi là đau khổ gì vấn đề này hồi xưa giờ mà đi tìm thì gặp gõ mãi thì cửa mở đức phật đó nói vậy nhưng ở đây càng gõ chừng nào càng xa niết bàn chừng đây càng đi tìm niết bàn là càng xa niết bàn khi nào mình biết đi tìm không gặp thì mình dứt cái tìm kiếm nữa thì niết bàn hiện đó lúc đó là niết bàn cái khó khăn của đạo phật là ở chỗ đó chỉ làm sao cho cái vọng tâm chìm xuống thì niết bàn nó hiện ra nhưng mà mình tu với cái vọng rồi nó chìm xuống mình loáng thoáng thấy được a la hán như lai rồi thì cái vọng nó nổi lên nữa thì nó che mất che mất cái dòng nước thì bây giờ mình nhận cái lượng sống là ta mới lấy cái lượng sống mình tạo ra cảnh giới nước bàn giả nó giống như dòng nước mùa dòng nước thì đâu có tướng cái này mình tạo ra có tướng rồi mình chìm đóng trong đó mình cho đây là niết bàn đây là a la hán đây là như lai nữa tôi sẽ giảng tới thì cái này là cái sắc thân thứ ba hiểu không hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi tôi chịu thôi thì lần lần chúng ta đi tới đó còn cái sát thân thứ tư là khó đấy đây là sát thân có nhập lưu nhất dẫn lai bất lai tức là không có sống nữa không có tướng nữa nhưng mà còn cái hình cái hình của dòng nước chảy đó nếu nó chảy lờ đờ chảy chậm đó thì nó thô tháo thì kêu là mặt trăng thứ ba nó chỉ thấy được bốn đường ác thôi khi nào cái dòng nước này nó chảy nhanh hơn nữa thì nó thấy được người trời cảm giác của người trời nó chảy thật nhanh nữa thì nó sẽ thấy được sơ thiền nhị thiền tam thiền còn nó thấy một cách thần tốc nữa thì nó thấy toàn diện hết thì đây là quá la thôi đại khái vậy thôi cái này là cái nhìn thứ tư còn cái nhìn như lai đó là biển toàn diện hết tùy thuận hết mà không dính mắt vẫn ở là nước còn a la hán trở về nước nhận cái sống thiện sống ác dòng nước nhập lưu dòng nước nhất ở lai bất lai trở về nước rồi nằm ở trong đó mà hưởng thành ra các vị bồ tát lớn như lai rầy đây là quá thành vũ trong kinh pháp hoa quý vị tụng hoài quý biết phải trở ra tùy thuận giáo hóa thì đại khái đạo Phật là như vậy nhưng muốn đi xa phải bắt đầu từ gần thôi bây giờ chúng ta bắt đầu từ gần tức là ngay sát thân này không? bây giờ tôi viết ở trên bảng để quý vị nhìn đừng có ghi cái gì hết nha tập trung để nghe đó ghi không hiểu đâu bởi vì có cái máy thâu bởi vì về mở ra coi lại thấy không thì nó nó rõ ràng hơn đừng có hai ba cái tâm tâm nào mà nghe tôi giảng tâm nào mà ghi thì quý vị về không có coi đâu rồi giảng xong rồi quý vị trả bài cho tôi thấy không bữa nay đông rồi đó tôi thấy đông là tôi mừng nhưng mà trả bài kỳ sau đi nữa nha không có trốn ở nhà đó Trốn là tôi về tới nhà tôi kiếm mà tôi cạo đầu á trả được không được thì thôi à, khoa học kêu là gì là sinh sinh lý nha tức là địa ngục hữu gián có sự sống không Ủa, có cái biết không à, chưa có cái biết thấy không bên đây thấy ở dưới này hiện mấy ai ngồi gần cái cột xếp ra giữa một chút thấy không để coi thì đây gọi là căn chút trả là quý vị phải trả động đó nói căn mà theo khoa học kêu là sinh lý thấy không? có cái biết mà chưa có cái sự sống mà chưa có cái biết mà thường kêu là địa ngục hữu gián à, thì gồm có mắt tai cái gì nữa mũi gì nữa lưỡi gì nữa thân và ốc chưa có ý đâu đây là cô bốn đường ác nhận ra trong người mình không lại trong mình có dễ nhận lắm thấy không thành nó bốn đường ác dễ nhận lắm thì đây gọi chung là căn tức là sinh lý có cái sự sống mà chưa có cái biết chưa có cái biết thì ở trong đạo ờ, Phật kêu là thức mà ở kêu là khoa học kêu là tâm tâm lý cái này là vật lý cái này là sinh lý cái này là tâm lý tâm lý là cái gì ha tâm lý là cái gì à, tâm lý là có sự sống có cái biết còn cái này là chưa có sự sống chưa có cái biết cái này là có sự sống mà chưa có cái biết cái này có sự sống có cái biết luôn hiểu không trong người mình héo trở về đó thì phải trả bài cho tôi à trả trong người mình thấy đâu có gì đâu rồi nữa là mình làm sư cô mình chỉ cho người ta héo rồi mình phải thực hành rồi nữa héo nghe hiểu trả bài xong là tôi cạo đầu bớt mớ héo người nào mà thuận duyên đó thì cạo luôn héo thì bây giờ biết rồi héo cái này căng kêu là sinh lý à, tức là có sự sống chưa có cái biết còn kêu là địa ngục hữu hữu gián cái này trần thì khoa học kêu là đó là gì vật lý có sự sống không không có cái biết không à, không đó là sắc thinh hương vị xúc pháp kêu đó là trần tức là vật lý biết sắc không sắc là tất cả sự vật là đối tượng của con mắt cái gì con mắt có thể thấy được kêu là sắc còn thinh là cái gì ha à, là âm thanh là cái đối tượng của của lỗ tai cái tai này lỗ lỗ tai nha không phải cái tai cái tai này y dài tai này y ngắn heo thì tức là tiếng người nói tiếng chim hót tiếng chó sủa tiếng mưa lần tiếng ca giọng cổ phải thanh trần không à, nó có sự sống không có không có cái biết không không thì kêu đó là vật lý thì sắc này cũng vật lý thinh vật lý hương là cái gì ha hương là cái mùi của lỗ lỗ mũi mùi thơm mùi thối mùi hôn thơm mùi thối mùi dầu xanh mùi chiên xào mùi dầu thơm mùi <laughs> cái gì đó dần dần tức là đối tượng của cái cái mũi cái mùi dầu thơm cái mùi à, à, đồ chiên xào có sự sống không có không có cái biết không à, thì nên nhớ thì đó đây là là vật lý tức là kêu là trần chúng ta còn kêu là địa ngục vô vô dáng là không có gián đoạn nó nằm êm liềm như vậy đó tới trăm năm ngàn năm nó thọ khí âm dương rồi nó mới trở thành trở thành căn mà hãy căn mà nó mất cái cái sự sống là nó trở thành trần cái răng tôi nè có sự sống thì kêu là căn hay trần bây giờ nhổ ra khỏi cái miệng này rồi thì căn hay trần trần rồi nếu ráp vô mình ráp dây thần kinh được thì kêu là gì à, căn giờ hiểu chưa cái tay tôi giả nó chặt khỏi cái này thì nó là căn hay trần trần bây giờ bác sĩ nối lại nối dây thần kinh được nó co lại được thì căn hay trần à, hiểu chưa là con người mình đã nhức cái răng rồi không phải cái răng nhức <laughs> không mà dây thần kinh nhức <laughs> không thì cái đó mà vị phải biết à, sáu căn này nè à? thì đổi với sáu trần cái này đổi qua cái này cái này đổi qua cái này rồi tới cái này cái này đổi qua cái này thành ra chúng ta kêu là sự tiến hóa tiến hóa trong con người và tiến hóa ngoài võ trụ giống hệt nhau thôi cái này tôi không giảng hết được nhau nhưng bữa nào trả bài tôi hỏi á người phải chiêm nghiệm lấy tôi chỉ là đưa cái dạng bài thôi về ngồi thiền rồi chiêm nghiệm mỗi vị phải ngồi ít nhất tiếng đồng hồ nhá là nổi không tập riết là được thôi nếu ngồi kiết già không được thì ngồi bán già nào không bán già được thì ngồi bà già cũng được bà già thì quá tệ rồi đó <laughs> ngồi cái thòng chân ở trên ghế ngồi xuống miễn làm sao thoải mái thôi còn ai muốn làm siêu cô đó ha muốn làm tăng đó ha thì buộc phải kiết già thôi không kiết già là không xuất gia đó tôi không có nhận cái lực của sư trưởng minh đăng quang còn cư sĩ thì dễ thôi cư sĩ thì không thể đắc thánh quả khó mà đắc thánh quả đắc người trời thôi thì muốn ngồi sao ngồi ngồi sao cho thoải mái thôi còn những người bệnh thì tôi khỏi nói ngồi ghế nằm cái gì cũng được mà nằm thì nó nhập ngũ thiền mau lắm nằm hồi ngủ mất tiêu à <laughs> thì đừng có nằm cái ngồi là tỉnh táo nhất còn nếu ấy là đi à, ngồi đi đứng thì cái đứng như cái nằm cái nằm tệ nhất à, tránh cái nằm với cái đứng thì có mà mệt là thì đi rồi ngồi ngồi rồi đi à. thì đó là căn đây tôi đọc lại là sinh lý có cái sự sống mà chưa có cái hiểu biết thường kêu đó là địa ngục hữu gián có thể gián đoạn nó có thể tiến quá qua cái thức còn nếu có thể xa đọa nó xuống thành cái trần còn nó tiến quá thì nó thành ra cái tâm cái thức hiểu không à, nữa cho thí dụ nha <laughs> tôi giảng mệt lắm rồi đó tôi kêu thí dụ mỗi người phải lấy thí dụ ngay trong cuộc sống này không? và ở ngoài vũ trụ nhất là ngay trong sắc thân mình để mình hiểu được thì ở ngoài mình hiểu thành ra ba cái này đổi nhau căn trần có thể tiến thành căn căn có thể tiến thành thức nào căn có thể xa đọa thành trần có thể tiến hóa thành thức thức có thể xa đọa thành ra ra căn và xa đọa xuống thành ra ra trần quý vị muốn xa đọa hay muốn tiến hóa <laughs> muốn tiến hóa thì nên sống với cái thức đừng có sống với hai cái này mà muốn có thức thì phải có căn và trần nhưng mà khi tiếp xúc đừng dính mắt nó chứ không có nó làm sao có thức phải có hai cái này tiếp xúc nhau mới có thức nhưng quý vị khoái hai cái này rồi thì quý vị ngay hãy khoái cái này là bây giờ địa ngục muốn đường ác còn khoái cái này đó thì bắt đầu qua ngạ quỷ còn khoái cái này nữa thì qua súc sanh atula còn vua cái này nữa qua cái này nữa thì qua cõi người trời qua tới đây nữa là cõi trời sắc giới thì đại khái như vậy hiểu không ai không hiểu đưa tay lên hỏi nè nếu hiểu hết thì tôi hỏi à cái tánh tôi vậy đó tôi giảng cho quý vị trước tôi là có quyền hỏi không còn quý vị không hỏi là tôi hỏi à mà em quý vị hỏi rồi tôi trả lời không còn quý vị không hỏi tôi hỏi thì quý vị phải trả lời á. à. chứ ngồi nín thinh là không được á không thôi tôi giảng hết rồi chút còn 15 phút mình à, trả bài nhau trao đổi với nhau rồi chưa có trả bài đâu thì tới nữa chắc có lẽ mới trả bài đó thấy không thì đó rồi ha cái căn này là sinh lý cái trần là vật lý vật lý rồi còn có sắc thân vị xuất pháp à, pháp là cái gì ha <laughs> năm cái này thì dễ rồi đó giống hệt à sắc thân đơn vị xúc thì dễ còn cái pháp này là cái gì tôi có giảng rồi ai ai nói được nè ai nói được đưa tay lên ôi ngồi đính thinh hết tôi cạo đầu hết quá cái pháp này có hai cái một cái pháp của ngũ cầu ý thức một cái pháp của độc đầu ý thức thí dụ bây giờ quý vị con mắt con mắt thì nhờ con mắt nó tiếp xúc sắc trần nó phát hiện ra cái nhãn thức là cái biết của con mắt thí dụ tôi cầm cái cây này thì có con mắt tôi mới tiếp xúc cây cây nào thì tôi thấy lờ mờ có cái cây mà tôi khoái cái này rồi tôi không phân biệt gì hết thì tôi là ngạ quỷ còn tôi bắt đầu phân biệt thì tức là có ý chí vô đó thì tôi là cõi người à, nhưng mà không có kinh nghiệm mà tôi phân biệt mà tôi kinh nghiệm mà cái cây này nó bằng thép nó bằng inox nó không có xét gì đó thì tôi sâu xa vô đó thì tôi là cõi trời dục giới nó khác với cõi người cõi người cứ biết cây này thôi nó bằng gì thì không mới biết cõi trời ta kinh nghiệm nhiều hơn thì có đó để sau Thấy không? thành ra khi con mắt mà tiếp xúc với sắc trần phát hiện nhãn thức thì cái này là cái biết của con mắt cái biết này là cái biết của của ngạ quỷ có không còn quý vị nhớ được không? À, nhớ sư giảng cái gì nhớ không? Để mai mốt thì quên, nó tối nay về nhớ liền, <laughs> rồi mới nghiền ngẫm. Thì cái cái đó gọi là thinh trần không? Cũng là thinh trần, mà thinh trần có lỗ tai không? Không, thinh trần của của cái ý thành ra cái đó kêu là pháp của của cái ý thành ra cái ý này nó có hai pháp một là nó làm việc với sắc mắt tay mũi lưỡi thân hai là nó làm việc một mình cái một mình thì độc đáo đó thì nếu nó làm việc một mình không cần bắt tay mũi lưỡi thân dưới hình thức nhớ lại thì quý vị coi trong di thức có nói là lạc tả ảnh tử đó tức là những cái ảnh mà mình thấy sắc thiên vị nó lọt vào trong cái linh hồn mình những cái chủng tử lạc là rớt xuống bây giờ mình nhớ có nó phát hiện trở ra cái là quân tập hiện hành đó chúng ta sẽ tạm tạm vậy thôi nữa sau tôi giảng sau thấy không thì cái cái này chúng ta còn kêu là biệt nghiệp còn bây giờ làm với mắt tay mũi lưỡi chúng ta kêu là cộng nghiệp biết cộng nghiệp biệt nghiệp không bây giờ cái cái cây này nè tôi thấy bằng mắt quý vị cũng thấy bằng mắt tôi thấy nó là cây anten có thể đốt rơi ra bằng inox gì đó thì quý vị cũng biết giống tôi phải vậy không rồi khi tôi về tối rồi tôi nhớ cái anten để lại đây trả đây tôi về tôi nhớ lại thì tôi có biết có cái anten nhưng mà tôi không có dự ý tôi nói phải mình có thành thông mình biến ra cái anten dài hơn là tốt hơn bằng vàng hoặc bằng bạc tôi tưởng tượng vậy chứ mà thì quý vị thấy tôi có thể làm được không <laughs> được không có thể được có thể không nếu mà định lực tôi mạnh nó tập trung kỹ mạnh lâu sâu tôi sẽ có tạo ra cái anten bằng vàng nếu có định lực tôi mạnh tôi biến đổi cái cây này thành bằng vàng thì cái này một mình tôi thấy chứ quý vị không thấy đâu thì cái đó kêu là độc đầu ý thức ý thức làm việc một mình với sắc thân như vị xuất pháp cái ốc nữa mà kêu là ý cần có cái mặt na xen vào đó thì thành ra đây đầy đúng ốc hoặc là mặt na nếu bốn đường ác thì không có mặt na chỉ có ốc thôi còn nếu mà tôi cải sửa qua thì phải có mặt na thì mặt na tôi mới cải sửa cái ý này thành ra ý xúc ý xúc nó khác với ý thức ý thức là của của xúc sanh còn ý xúc này là của cõi cõi người và trời dục giới rồi tôi không vừa ý nữa tối tôi ngồi thiền nữa tôi sửa mặt Na này tôi không đồng ý tôi muốn là có kinh nghiệm kiến thức thì tôi sửa cái ý xúc này thành ra ý ý thọ thôi đại khái vậy hiểu không hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi <laughs> thì cái giảng lại <laughs> cái này phải nghe nhiều lần ở trong người quý vị đó quý vị không để ý anh đó tôi vấn nữa cái coi may dài dài một chút anh nó trả bài ai không được tôi dốc vô mình cái tỉnh liền à Nha, hồi đó tôi quánh học trò vậy đó bây giờ quý vị lớn rồi tôi không dám rỡ tới đâu tới nằm dạ đây là tôi hơi mệt chút Tôi siêu học trò mà tôi giảng không nghe mà tôi hỏi không được cái tôi quất rồi Đó tôi dữ lắm ạ, không có dễ hiền như bây giờ <laughs> Bây giờ tôi lỡ tu rồi <laughs> Tôi nói nghe không nghe thì tôi Do đó mà không nghe là tôi dốc vô mình liền á Hồi xưa thầy giáo quay lắm rồi nha Trời dữ lắm Thấy không thì thôi Nó tạm vậy đi cái này chúng ta để riêng Giờ chúng ta chỉ học 18 cái này thôi Nhưng chúng ta nên nhớ cái pháp này nó có hai cái pháp một cái pháp làm việc với mắt tai mũi lưỡi thân một cái pháp làm việc một mình khi về ngồi thiền chúng ta tưởng tượng ta suy nghĩ chúng ta tập trung kỹ tập trung lâu tập trung sâu thì cái ý thức này đó ý thức này nó sẽ chuyển thành ý xúc chừng đó cái ốc này không còn nữa mà kêu đó là mặt na thì cái đó giảng xa bây giờ chúng ta chỉ giảng cái ốc rồi và cái mặt na để khi khác khi chúng ta trả bài được 18 cái này rồi thì chúng ta mới qua cái này cái này là người và trời dục giới còn cái này là địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula thì quý vị thấy nó rõ ràng nó rõ ràng thì quý vị sống hàng ngày tiếp xúc phải biết liền rồi cải sửa thì nó qua ý xúc rồi cải sửa nó qua ý thọ ái sửa nó qua ý ái ý thoại này là khỏi sơ thiền nhị thiền tam thiền cái này là tứ thiền sắc giới và tứ không thì hai cái này đó quý vị mới có qua đạo phật được còn từ đây là không qua đạo phật được không qua đạo phật được thì tới đó tôi sẽ giảng qua bát nhã thì quý vị sẽ thành phật ngay bây giờ và tại đây Thấy không? còn nếu quý vị muốn giảng sanh về cõi phật thêm các phát nguyện còn không đó thì quý vị dễ về cõi trời sơ thiền nhị thiền tam thiền hoặc là tứ thiền và tứ không còn không muốn cõi trời quý vị a di đà ơi tiếp dẫn con con không muốn cõi trời đâu con muốn về cõi ngài ngài nói con nhất niệm chưa nó con nhất niệm rồi thì ngài ok ngài tiếp dẫn về liền nào còn giờ ban hội niệm nãy tôi có giảng rồi thấy thì bây giờ chúng ta trở lại do duyên căn không? đạo Phật khoa học kêu là đó là gì sinh lý có cái biết không chưa có cái sự sống không à, có sự sống thì căn là chúng ta còn kêu là địa ngục địa ngục gì hữu gián gồm có một là mắt hai là tai ba là bốn là năm là sáu là ý là ốc hay mặt na à, ốc nhớ là mặt na thì chưa có đâu đây cõi người với cõi trời cái này mới có cái ốc à đây là súc sanh với atula chưa có mặt na Thấy không? còn cái trần này trần là bụi bặm đó thường ở khoa học kêu là sinh lý hay vật lý à, vật lý có sự sống không có cái biết không không gồm có một là gì sát hai là thân ba là hương bốn là vị năm là xúc sáu là pháp là cái gì hả <laughs> mới giảng đây pháp là cái biết do tiếp xúc với do mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc với sắc thân nhân vị xúc thì kêu là ngủ cầu ý thức tức là ý thức nó tiếp xúc thẳng với sắc thân này rồi khi về không có sắc thân không có sắc thân nhân vị mà với hình thức nhớ lại thì kêu là biệt nghiệp thì mình lấy cái ý ốc này nhớ lại thì cái đó kêu cũng kêu là pháp mà pháp này là pháp độc ảnh cảnh một mình mình nhớ lại thôi còn cái này phải có chung với chúng sanh Vậy là quý vị cũng thấy giống tôi, tôi cũng thấy giống vậy thôi nhưng mà khi về nhà quý vị nhớ là cái này mỗi người mỗi nhớ khác tôi nhớ mà tôi không giữ ý cái này tôi muốn nó bằng bạc bằng vàng còn quý vị thấy cái này nó còn khó thôi mà là rồi may nó khỏe hơn đó, thì mỗi nghĩ <laughs> suy nghĩ khác nhau thì nếu tôi vậy là tôi muốn cho nó thành bằng vàng bạc tôi phải tập trung kỹ mạnh lâu sâu tôi dọt lên thì tôi có thể tạo bạc vàng ra với cái định lực mạnh của tôi còn quý vị về làm biến nằm ngủ quá mai hỏi lợi quên hết thì quý vị chỉ có cái pháp của ngũ câu thôi còn độc đầu quý vị không có đó là do cái lười biếng của mình thành ra cái độc đầu nó quan trọng lắm nha làm việc chung với tất cả là cộng nghiệp làm việc quyên của đa của mình thì đó là biệt nghiệp rồi mình thấy cái sắc thêm những vị xuất pháp của địa ngục ngạ quỷ quá tệ tôi không muốn sống cõi đó nữa thì tôi mới yêu cầu cái mặt na nó xen vô nó cải sửa tất cả những cái này thì cái pháp trần bây giờ thay vì là ý thức tôi qua tới ý xúc thì tất cả đều vô biệt nghiệp của mỗi người còn cái cộng nghiệp cũng thấy vậy nhưng bây giờ vô cái cộng nghiệp này tôi vừa thấy giống quý vị tôi vừa thấy cao hơn chẳng hạn như tôi thấy quý vị quý vị cũng thấy là nước tôi cũng thấy là nước nhưng mà khi tôi ngồi thiền sâu tôi thấy nước là hai ô thì có mình tôi thấy quý vị không thấy thì có đó là do cái định lực mạnh của tôi do sự tu tập của tôi còn tôi không dự ý nữa tôi muốn hát hay o cao hơn nữa thì tôi có thể thấy đó là điện tử thì đó là tập trung kỹ mạnh lâu nữa thì tôi qua mấy cõi trời này hiểu không cái này đòi hỏi sự cố gắng của từng cá nhân từng cá nhân thành ra cái ý này nó quan trọng cái pháp là quan trọng pháp với cái cộng nghiệp chung mà mình không chịu cộng nghiệp này mà thấy nó đê tiện quá mình dọt lên khi dọt lên thì ra khỏi cộng nghiệp này mà qua cộng nghiệp khác chẳng hạn như quý vị thấy ở đây cộng đồng mà tôi giảng tệ quá quý vị có thể dọt bỏ đây qua cái chỗ tình xá khác nghe ông sư khác giảng hay hơn thì quý vị có quyền về rồi quý vị suy nghĩ ông giảng không bằng ông sư kia mất thì giờ thôi mình qua kia nghe bỏ ở đây thì có đó cái quyền của mỗi người mà qua bên kia thì quý vị phải vào cái cộng đồng bên kia nó cao hơn cộng đồng ở đây ví dụ vậy hiểu kịp không thì cái đó là sự quyết định của mỗi người không ai xen vô được hết còn ở đây thì quý vị phải chịu cái cộng đồng ở đây ở đây người ta làm sao quý vị phải y theo vậy chứ không có chống lại được còn không muốn nữa quý vị có thể dọt qua cái cộng đồng khác thì đó là qua cái cộng nghiệp khác rồi cộng nghiệp quý vị không giữ có thể dọt lên là theo si cô cạo đầu sức gia luôn thì quý vị làm được chứ cái pháp hội làm sao <laughs> mỗi người quản cảnh mỗi khác tôi nói hiểu không thì cái đó là cái biệt nghiệp của mỗi người còn nếu mình vào trong cái cộng đồng này phải giống cộng đồng này rồi mình vào sư cô thì mình phải làm giống tất cả sư cô còn không được nữa mình rớt trở xuống lại xả y ra đời trở lại cộng đồng cũ thì cái đó là do cái biệt nghiệp của mỗi người cái nhận thức của mỗi người cái cái mạt na của mỗi người mặt na mà nó chưa có kinh nghiệm kiến thức thì nó mới được ý xúc thôi mà mặt na có kinh nghiệm thì nó qua ý thọ kinh nghiệm độc đáo nữa nó qua ý ái thì nữa sau tôi giảng sâu bây giờ chúng ta chỉ hiểu ba cái này thôi giờ hiểu không bây giờ nói chung với tôi ha rồi pháp hội <laughs> nói riêng rồi tới mỗi vị mỗi nói ở đây có một số lanh lắm đó còn giỏi hơn tôi á tôi thấy á giờ chưa biết thì vậy ra thế chừng mà nói được còn nói hơn tôi á tôi thấy tôi trình bày không bằng quý vị đâu cho tôi muốn cạo đầu quý vị làm sư cô quý vị giáo quá chắc mạnh hơn tôi nhưng bây giờ giáo giáo lý thì quý vị không bằng tôi nhưng mà nói chuyện ngoài đời quý vị qua bức tôi thôi tôi phải học hỏi thêm ha mình nói tôi muốn làm sao quý vị học cho khá rồi quý vị làm sư cô chứ đừng có đó chần chờ hoài biết bao nhiêu người nữ người nam đang đợi quý vị đấy thấy không rồi quý vị không có giáo pháp thì không làm gì được Dầu có nói giỏi cách mấy phải có giáo pháp pháp là thầy của ba đời chư phật là thầy của tất cả mọi chúng sanh tại đây mà trong mình quý vị quý vị không hiểu nổi đâu nó phức tạp lắm bây giờ chúng ta bắt từ mẫu giáo bây giờ nói lại với tôi ha là do duyên căn ha chúng khoa học thường kêu là sinh lý là có sự sống mà chưa có cái biết thường kêu đó là địa ngục hữu danh nói được không bây giờ nói với tôi ha do duyên căn cả pháp bội nói nè à, khoa học thường kêu là sinh lý có cái biết có sự sống mà chưa có cái biết à, trong đạo Phật thường kêu là địa ngục hữu gián à, căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý à, nó có nhiêu thôi giờ lặp lại lần thứ nhì phải không rồi lần thứ ba nữa rồi tới quý vị á phải không bây giờ do duyên căn khoa học kêu là sinh lý có có có sự sống mà chưa có cái biết di thức thường kêu là địa ngục hữu gián gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và ý à, có nhiêu thôi rồi lần thứ ba nữa không rồi tới quý vị đó ba lần thôi quý vị là cả pháp hội rồi mới tới từng người hỏi một giọng giáo thôi rồi đó tôi giọng giáo vậy đó phải chịu cực một chút rồi sao người nào cũng thuộc hết đó bây giờ tôi nói lần nữa không do duyên căn khoa học kêu là sinh lý có sự sống chưa có cái biết thường kêu là địa ngục hữu gián gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và ý à, có nhiêu đó thôi ba lần rồi không giờ cả pháp hội nha nói chung hết rồi mới nói riêng từng người là xong đấy không? đó là mới có một cái là cái thứ hai thứ ba nữa là xong rồi nói ba cái một lượt luôn à, có vậy thôi đâu có gì đâu tưởng giận được cái gì vô nhốt hết cái là giờ thì tới cả à không không có ở nhà nữa tôi nói trước à nó đi hết à giờ lặp lại do duyên can sao rồi khoa học có ờ, ngừng ngừng từ cái tới đầu đi tí lia rồi nó lộn xộn hết rồi nói lại do duyên căn khoa học kêu là có cây sự sống không à, thường kêu là địa ngục gì gồm có cái gì à, có vậy thôi ốc chưa chưa có ý nha chưa có mặt na nha ốc thôi à, giờ quý vị nói lần thứ nhì lần thứ ba thì tới mỗi người đấy thì lần nữa do duyên căn khoa học kêu là có cái biết không còn kêu là địa ngục gì gồm gồm có cái gì ờ, có vậy thôi bây giờ làm lần thứ ba nữa nha rồi tới quý vị mỗi người đó <laughs> nó dễ như vậy thôi cái này là mẫu giáo đấy tôi nói tụi con ở mẫu giáo bây giờ tôi cho mẫu giáo mẫu giáo thì mỗi người phải biết hết mới lên lớp một được mà cái này không biết mầm hay chồi hay lá hay nhánh nữa tôi chưa biết <laughs> thì bây giờ nói lại do duyên căn khoa học kêu à. người ngừng á ngừng đừng có làm tiếng lý ha còn kêu là gồm có à, có nhiêu đó thôi bây giờ ai phát tâm nói là đủ rồi đó ba lần đó tôi hướng dẫn ba lần còn pháp hội bán hợp ba lần bây giờ từng cá nhân không? mới có một cái rồi còn cái thứ nhì thứ ba là xong đó xong bốn đường ác ở trong con người mình là từ nay không có dính mắt nữa hay không dính mắt nữa là tôi cạo đầu quá hay không bây giờ ai phát tâm nè ông ấy tôi chỉ à ừ. rồi cái câu đó đúng rồi đó cô đó cười cười là chắc cổ hay lắm á rồi giờ nói nè do duyên do duyên căn do duyên căn con học thường như là tinh lý ừ. có sự sống mà chưa có cái biết đúng rồi về kiến thức như là điện ngục ngũ rồi gồm có lưỡi thân ờ có nhiều đó tôi cho anh càng khó tay đi có có vậy thôi nó dễ dàng tới giờ ai nữa nè phát tâm mà sau này ngày mai kỳ tới là tôi chỉ à bất cứ người nào cũng phải thuộc hết à, cô đó đi đưa ai người đó lấy à cái này dễ lắm trời kêu ai lấy dạ mà không có trời không có từ chối được rồi bây giờ do duyên căn do niêm trọng khoa học à, khoa học kêu là sinh lý ừ. có à, sự sống như có cái biết à, kêu là địa ngục kêu là địa ngục ngũ giác gồm có gồm có mắt tai mũi lưỡi thanh khóc rồi đúng rồi ngồi xuống cho rằng khóa tay đi có vậy thôi lần lần dài á mới đầu thì dễ rồi giờ ai nữa nè thì sư cô có ai cứ đưa à cái người nào thì người đó ơi kêu thì phải dạ thôi rồi <laughs> do duyên căn à. là sinh lý có lấy có không có cái biết à. à có không không còn kêu là cái gì nữa còn kêu là ngục là ngũ giá, à, có, có mắt ta rồi được vậy đó có nhiều cho thằng hết tay thì sư cô có ai cứ đưa à rồi nào đưa ừ. trời đưa ai thì người đó lấy à còn kỳ sau là không không có đưa nha nó thích lốt à rồi bây giờ do do duyên căn cô nào đó à, do duyên căn do như căn khoa học còn gọi là sinh lý có sự sống mà nhân tố cái biết thường gọi là niềm mù hữu dáng gồm có mắt tay mũi lưỡi thanh mỏ mới rồi nó dễ nhau một ngày một nhiều quá sau này cái này rồi hai cái nhập một rồi tới cái này rồi ba cái nhập một <laughs> chừng đó là khó giờ đưa ai đưa có người nào đưa thì phải lấy à không có nói được ở đây là phải tập đó. đưa thì nói thì lấy thôi trời kêu ai lấy giả không có chạy được do duyên căn khoa học gọi là khoa học gọi là sinh lý cái uh, sinh lý, uh, nó có cái sự có cái biết mà nó có cái uh, sự sống mà chưa có cái biết di thức học à, bên đạo Phật gọi là đó là cái căn nó gọi là à, địa ngục địa ngục cũng dán nó còn có mắt tai mũi lưỡi thân và ốc ừ, rồi rồi mỗi bài dễ mới đầu dễ tập nhau rồi tới cái thứ hai rồi hai hồi nhập một á rồi tới cái thứ ba rồi ba hồi nhập một bây giờ có tới giờ chưa hết giờ thôi còn nhiều lắm tính là cao khoa gọi là sinh lý do duyên cao và gọi là sinh lý à, có sự sống mà chưa cái biết à, còn gọi là địa ngục hữu giác gồm có mắt tai mũi lưỡi thân nhà ốc giờ ai nữa một vài người nó hết giờ á có 15 phút nữa à anh là Phật dạ con này có xuống không ờ bên đây chưa có nè ơi rồi ba học là là sinh lý rồi có sự sống nhưng chưa có cái biết rồi về địa ngục à, ngũ giá là mắt tai mũi lưỡi thân và ý ờ, còn đâu dễ à, tập nói à. à cô này thích nói luôn rồi nói đi còn nữa cô nói giỏi lắm do thiên căn do thiên căn Ba học gọi là sinh lý có cái biết không có sự sống chưa có cái biết đạo Phật còn gọi là địa ngục ngũ nhân gồm có mắt tai mũi lưỡi thân ốc rồi giỏi cho toàn phó coi ai nữa là cái đầu dễ dễ gì quý thấy thích lắm tới ngày kỳ tới nữa là mất rồi nhiều rồi do duyên can, do duyên can, khoa học còn gọi là sinh lý có sự sống chưa có cái biết có gì duy thức gọi là ngũ địa ngục dáng giác gồm có mắt tay, mũi lưỡi thân áo, mồm vậy thôi người này dễ quá không thì tới là hơi nhiều ấy ai nữa nè à, ai mạnh mạnh vậy mới được do dạ, dương căn dương căn dương căn khoa học gọi là sinh lý có, ừ, có sự sống mà chưa có cái biến và tri thức gọi là địa ngục hữu gián gồm có mắt tai mũi lưỡi thân ốc người nữa thì hết giờ rồi đó ơi câu đó là phải lắm ạ câu này là ít cái chịu nói đâu nói rồi cái là không có tắt á do duyên căn khoa học gọi là khoa học ờ, gọi là sinh sinh lý có sự sống không có sự sống không có cái gì di thức gọi là địa ngục vô giá địa ngục cũng giá còn có nắm tay mũi lưỡi thân giả do duyên căn khoa học cứ bằng sinh lý có sự sống có sự sống sự sống mà không có cái ý cái ý thức gọi là địa ngục phụ gián gồm có mắt tai mũi lưỡi thân dạ rồi à, chị tới không chị tới rồi tới cái này rồi hai hồi nhập một rồi tới cái này rồi ba hồi nhập một đó là xong đó Thấy cả hết thì tôi mới qua cái này chắc là còn sáu bảy lần á có pháp hội đâu á thì tới là theo thứ lốt nha không có ờ, phát tâm nữa không? <laughs> thì bây giờ tôi tóm lại để quý vị nhớ thì ở đây là cái nhìn đó một hai ba bốn cái nhìn Thấy thì cái nhìn có bốn đường ác đó thì chúng ta thấy đó là sống sống hả tức là atula xuất sanh ngạ quỷ địa ngục bốn đường a thì sống a và khi chúng ta đổi qua sống thiện tức là người trời dục giới sắc giới đây có bộ sang quá <laughs> rồi sống thiện rồi chúng ta từ cái sống thiện đó chúng ta nhận lại cái dòng nước dòng nước rồi từ cái dòng nước đó chúng ta nhận lại nước rồi từ cái nước đó chúng ta nhận lại biển thì ở đây một hai ba bốn năm cái này tôi chia làm hai vì dòng nước với nước hơi khác một chút nó cũng vậy nhưng mà nước là nó toàn diện thành ra từ ờ, nhập lưu nhất giảng lai bất lai ba cái này nó khác rồi tới a la hán là toàn diện đó a la hán là xong hết tu không? và cái này là kêu là còn tu tức là thánh nhưng mà thánh hữu học còn đây là thánh vô học thôi tu rồi chỉ là giáo hóa thôi cái này còn phải tu thêm nữa đó, thì chúng ta thấy nhập lưu là nhất dẫn lai thì thấy được dục giới có hai cái còn tới bất lai đó thì mới thấy được sắc giới và vô sắc tới a la hán đó mới thấy toàn diện thấy được bốn đường ác bốn đường thiện thấy được ba cái này luôn thì đó là xong cái vấn đề tu tập còn từ bất chi bất chi dương giác bồ tát phát bồ đề tâm trở lại giáo hóa thì đó kêu là bồ tát khi mà giáo hóa vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi thì kêu là như lai như lai là cái rút ráo thành ra quý vị thấy ở đây đó tôi hỏi quý vị sống ác hay sống thiện là một hay là khác một hay là khác <laughs> một hay khác một là sai mà hai là hai là trật sống ác sống thiện cũng là sống thôi cái xiềng vàng hay xiềng cây vẫn là xiềng thôi nhưng mà sống thiện thì tốt hơn thấy vậy không quý vị bây giờ ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh quý vị tham mắt tai mười lưỡi sức tiên vị quý vị sống với nhãn nhị tỷ tiệt thì cũng sát thân này thôi nhưng quý vị đè nén xuống vì vị không sống nhẫn nhị nữa quý vị sống với ý xúc vì đè nén xuống vì sống cao thượng hơn thì vẫn ăn mặc ở bệnh thôi giống hệt thôi thành ra sống thiện sống ác này cũng là nằm trên sống cũng là hiện tượng giới cũng là hiện tượng giới rồi tới cao thượng hơn nữa thì quý vị qua tới ý xúc rồi tới cao thượng hơn quý vị không xài sắc thân bên ngoài quý vị xài sắc thân bên trong thì kêu là ý thọ kêu là xúc thực quý vị không ăn bên ngoài với ăn bằng cảm giác hỷ lạc tôi có giảng lại rồi phải không rồi khi mà quý vị thấy cảm giác hỷ lạc cũng chưa được còn hưởng cảm giác còn tệ thôi bỏ luôn cảm giác sống bằng cái mông lung của ái ái là tư tưởng thì ý chí đó Mạt Na mới cung cấp trong A Lại Gia cho mình một cái số vốn kinh nghiệm kiến thức dồi dào mình khỏi tạo cảnh giới bằng tư tưởng không có sắc thân bên trong không có sắc thân bên ngoài chỉ còn có suy nghĩ thôi thì cái đó sao chúng ta giảng sâu hơn Nghe thành ra chúng ta thấy rằng cái này đó ra lần năm chứ thật sự có một thôi có một nhưng mà có năm cách nhìn nhìn cái này là đau khổ nhất là tụi xì ke ma túy tụi cơ ờ, bằng khuyết tật mấy đứa mà ăn cứt ăn này kia rồi đó thì nó đang ở ở trong bốn đường ác địa ngục đó là nó chia địa ngục vô gián tức là sống với với trần chứ nó chưa có để ý tới cái này rồi tới địa ngục hữu gián đó thì nó sống bằng mắt tay mũi lưỡi nó có cái cái biết có cái cái sự sống còn đây là nó khô khô cốc những người điên quá điên đó, bốc cướp ăn uống nước ăn thịt chuột uống nước bùn nương đó là sống với cái trần còn những người sống bằng căn tức là có sự sống rồi tới chừng cao hơn nữa bắt đầu sống với nhãn thức nghĩ thức cảm giác đây thì đó là xúc là ngạ quỷ còn nếu sống với ý thức đó thì là súc sanh đại khái là như vậy đó thì ác giới vô sắc ác là phải tám giới thì sống thiện này cao lắm quý vị qua cái thọ quý vị không ăn bên ngoài nữa mà xúc thực ăn mà cảm giác hỷ lạc tôi giảng hồi nãy rồi rồi cảm giác hỷ lạc quý vị thấy là còn cảm giác hỷ lạc khó bằng sống bằng cái ái bằng cái suy tư tưởng tượng bỏ xác thân này tưởng tượng cảnh giới hư không vô biên thức vô biên vô sở hữu phi tưởng phi phi tưởng thì đây là hết đây là hết nào thì cái đó kêu là sống thiện rồi tới nhập lưu là thấy mấy cái này còn luân hồi sanh tử còn có xác thân bên ngoài bên trong còn có tư tưởng tưởng tượng bây giờ nhận lấy cái dòng nước thì tôi hỏi quý vị cái dòng nước cái sống thiện sống ác là, là một hay là khác một hay khác một là sai mà ba là ba là trật không nó cũng nằm trên cái dòng nước nè à. cũng nằm cái dòng nước này thì cái dòng nước này đó chính là nhập lưu nhất vãng lai bất lai rồi do cái vô minh đó mượn cái dòng nước này tạo ra những cái lượng sống thì cái lượng sống này trước là sống ác sống thiện nếu sống cao thượng đó thì là thiện mà sống đê tiện thì là ác nhưng mà tất cả cái lượng sống này đều phải nương vào cái dòng nước này để mà phát hiện mà dòng nước thì không có không có sống mà khi có cái tướng sống thì người ta kêu đó là sống chứ không kêu là dòng nước hiểu kịp không thì cái dòng nước này quý vị thường kêu là là gì là linh hồn hay còn gọi là a la gia thức hay còn gọi gọi là thần thức 8 tiếng đồng hồ sau nó mới ra khỏi cái thể xác còn trong 8 tiếng đồng hồ đó thì sống ác này mất sống thiện này còn dây thần kinh chưa đứt mà dây thần kinh là chỗ phát hiện linh hồn khi nó linh hồn ra khỏi thì nó mới chết thôi do đó người chết phải để 8 tiếng cho chưa đụng tới thay người chết được nhiều quý vị hiểu rồi không hiểu tại sao mà phải người chết là phải để 8 tiếng mới được liền là cái chỗ này họ sống bằng cái sống thiện cái sống ác này các dây thần kinh bên ngoài đã đứt hết rồi căn này đã đứt hết rồi còn cái dây thần kinh bên trong chưa đứt 8 tiếng mới đứt đó là cái chỗ mà linh hồn nó mượn để nó phát hiện thì hiểu chưa đó thành ra cái dòng nước này nếu nó chảy chậm á nó thô tháo á thì kêu là nhập lưu còn nó chảy hơi lẹ nữa nhất dạng lai nó chảy thật nhanh là bất lai còn nó chảy một cách thần tốc thì kêu là a la hán thần tốc là quá nhanh cho nên thấy nó bất bất biến nó đứng lặng thì đây mới là mới là xong cái cuộc tu tập của chúng ta bất biến hiểu kịp không à, hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi nữa <laughs> tôi dẫn lại <laughs> thì đó thì cái này chúng ta kêu là dòng nước mà dòng nước chảy chậm đó thì là nhập lưu mặt trăng thứ ba dòng nước chảy vừa vừa thì nhất dẫn lai mặt trăng thứ hai dòng nước chảy thật là xiết thì là mặt trăng thứ nhất là bất lai dòng nước chảy một cách thần tốc đứng lặng bất biến thì đó là a la hán thành ra nước là a la hán còn cái này là nhập lưu nhất vãng lai bất lai cái này là bốn đường thiện người trời dục giới sắc giới vô sắc còn cái này địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula nhưng tất cả đều nằm trên cái dòng nước này rồi khi nắm cái dòng nước này nằm ở đó thì kêu là niết bàn tịch tịnh hay là quá thành dụ mà ai có tụng kinh pháp hoa nghe nói đó thì chưa phải là bảo sở mà là quá thành dụ đó là nước và từ cái nước này phát bồ đề tâm trở lại dòng nước trở lại thiện trở lại a mà lúc nào cũng vẫn là nước thì cái đó kêu là biển tức là như lai thành ra cuối cùng chúng ta thấy cái đạo phật <laughs> có nhiều thôi rồi nhưng mà có năm cách nhìn nhìn cái này là đau khổ nhìn cái này là hạnh phúc sống thiện hạnh phúc đối với đau khổ đây là cái xiềng vàng đây là cái xiềng sắt dòng nước đây là chấm điền chỉ còn cái sắc na cái này kêu là hiện hiện tiền cái linh hồn này hiện tiền còn cái này kêu là hiện hiện tại cái này là không có hiện tại hiện gì hết sống sàn ngầu rồi sống hiện tại tức là biết cải sửa cái hoàn cảnh đau khổ và tạo cho cái tương lai thì đó kêu là sống hiện tại rồi sống hiện tại thiền là không quá khứ không hiện tại không vị lai quá khứ bất cả đắc hiện tại bất cả đắc vị lai bất cả đắc đó là qua cái dòng nước tức là nhập lưu nhất dẫn lai bất lai rồi khi qua nước bất biến rồi thì cái hiện tiền đó cỡ thành là hiện tiền toàn diện rồi mới trở ra giáo hóa để trở thành biển thì kêu là hiện pháp tùy theo các pháp ác thiện mà tùy thuận giáo hóa thì sẽ thành ra biển tức là như lai đại khái dạng như vậy Thấy không? Thì muốn đi xa tới Như Lai thì mình phải đi gần Bốn đường ác Tức là chúng ta đang học Đây là bốn đường ác Thì từ tới chúng ta trả bài à, Tức là từ sống ác này rồi chúng ta mới chuyển qua sống thiện Tức là qua xúc Rồi mới chuyển ra thọ là cõi trời sắc giới Rồi chuyển qua ái là cõi trời vô sắc rồi chúng ta mới trở lại dòng nước là nhập lưu nhất nhận lai bất lai rồi đi tới nước lại là xong rồi chừng đó giao quý vị làm bồ tát muốn giáo quá muốn gì đây muốn ha khỏi con khỏi này không còn dính mắc vào đâu hết ở trong tam giới ở trong sống ác sống thiện dòng nước mà không dính mắc vào cái gì hết thì đó là xong cái vấn đề giáo hóa hơn dạ, à, còn từ căn chuyển qua trần và trần chuyển thành căn đã hiểu rồi bây dạ. là siêu giảng từ căn chuyển thành thức như thế nào à, từ căn chuyển qua thức siêu giảng phải không <laughs> thì bây giờ ông hỏi là tôi đã giảng từ căn từ thần chuyển qua căn rồi ờ, căn chuyển qua thần mà tôi chưa giảng căn chuyển qua thức có giảng chưa có chưa nếu chưa có thì tôi gửi cho quý vị giảng kỳ tới trở qua đó tôi nãy giảng quý vị phải làm lấy cho trời cái gì cũng giao tôi hết làm sao à, từ trần là vật lý chuyển qua sinh lý sinh lý chuyển qua vật lý rồi từ vật lý chuyển sinh lý sinh lý chuyển qua tâm lý rồi tâm lý trở lại sinh lý trở lại vật lý thì quý vị coi trong xác thân mình rồi coi ở ngoài cái gì cũng đợi tôi hết trơn rồi làm sao thì ông hỏi rất hay đó thì tôi giao quý vị thì tới chỉ ai nấy trả lời thấy không ông nói nãy tôi giảng căn qua trần và trần trở lại căn nếu căn trần mà qua căn thì đó là tiến hóa còn căn mà trở lại trần đó là thối hóa bởi vì trần là vật lý chưa có cái còn căn là sinh lý có sự sống chưa có cái biết thì có sự sống nó phải cao hơn phải không như cái răng tôi nè mà nếu còn ở trên này nó còn sống còn nhất thì đây nó là là căng hay trần căng nhưng mà khi nó nhất còn lấy chỉ thì nó căng hay trần trần rồi bây giờ nối chỉ máu lại thì nó căng hay trần ờ, cắn tìm đổi qua đổi lại có gì đâu vì con mắt cũng vậy cái lỗ tai cũng vậy cái lỗ tai thí dụ điếc nó đứt dây thần kinh thì cái lỗ tai là trần hay là căng đứt dây thần kinh thị giác rồi tính giác rồi trần hay căng ờ, trần rồi bây giờ đi bác sĩ nó nói dây thần kinh lại mình nghe lại thì trần hay căng ờ, căng có vậy thôi rồi bây giờ ông hỏi là từ sinh lý là qua tâm lý là qua làm sao rồi từ tâm lý trở xuống sinh lý vật lý là qua làm sao cái gì quý vị phải làm ơn chứ thì tôi thường thường tôi giảng phân nữa à rồi quý vị phải động não một chút không? vậy thì về quý vị suy nghĩ không hay trong con người mình mỗi người suy nghĩ tới là tôi chỉ ai nấy trả lời nha cho nhau rồi thí dụ thử coi tôi thí dụ chị thấy làm sao nếu chị thấy không không sáng tỏ thì giải thích lại nó là hàng triệu hàng tỷ thí dụ còn con mắt đó là chúng ta thấy dụ hàng ngàn thí dụ cái lỗ tai cũng hàng ngàn thí dụ lỗ mũi cũng hàng ngàn thí dụ cái lỗ mũi là cái gì căng hay trần căng hay trần rồi khi mà tôi cắt cái lỗ mũi này ra lỗ mũi tôi nó hư tôi cắt bỏ thì nó căng hay trần ở ờ, trần rồi lỗ mũi mà khi tôi đụng tới nó nó nghẹt mũi là nghẹt cái đó là căng hay trần căng hay trần hả nó tùy theo nếu mà bên ngoài đó thì đó thuộc về căn cái lỗ mũi tôi mà nhức nhức bên ngoài thì cái loại ngạ quỷ đó thì nhức của cái căn còn nếu tôi nhức mà nhức lên tới trên ốc đó thì nhức này là nhức dây thần kinh khứu giác chứ không phải cái lỗ mũi này cái lỗ mũi tôi déo gì thì đau quá thì cái đó là cái sinh lý của lỗ mũi còn bây giờ dây thần kinh từ cái lỗ mũi này cái gai lỗ mũi đưa lên trên ốc nó nhấc lên tới trên ốc thì cái này không còn là sinh lý nữa mà nó chạy qua cõi trời rồi đấy còn hồi nãy là chỉ ngạ quỷ thôi cái đau của ngạ quỷ là cái đau lờ mờ còn cái đau kia là có cái ý chí thêm vô nó nhức nhối chịu không nổi thì cái này đó là cái tâm lý của cõi trời sơ thiền nhị thiền tam thiền và cõi người trời dục giới chứ không phải là cõi của ngạ quỷ nữa hiểu không <laughs> hiểu không hiểu thì tôi về suy nghĩ thêm tôi giảng muốn chết rồi thì thấy tôi giảng lại thêm ông này ông hỏi hay đó thì mỗi vị về suy nghĩ lấy tôi đã có cái bản này rồi Thấy không? thì quý vị về cái bản này quý vị nhào tới nhào lui nếu mấy vị ngồi thiền là ra hết ngồi một tiếng không ra ngồi hai tiếng hai tiếng không ra ngồi ba tiếng bữa nay không ra ngày mai tiếp tục nữa tôi nhờ vậy mà tôi mới tìm ra cái này đâu phải dễ không có kinh nào duy thức đưa ra vậy rồi không có giảng rồi bây giờ muốn tìm hiểu làm sao nhờ thiên đỉnh ngồi một tiếng không ra ngồi hai tiếng hả ba, ba tiếng không ra bảy tiếng không ra chín tiếng bữa nay không ra mai mai không ra một tháng một tháng không ra một năm phải ra thôi đức phật đã nói con cứ gõ mãi đi thì cửa sẽ mở thôi mà mình gõ bữa nay rồi mình bỏ thì thôi quý vị thường vậy không có cái bền tôi nói thiệt quý vị tôi ngu quý vị á tôi nói thật nhưng mà quý vị bền không bằng tôi đâu mà sở dĩ tôi bền được là tôi có hoàn cảnh rất thuận tiện tôi không vợ không con không cha không mẹ không anh không em ăn mặc ở bệnh phật tử lo hết sáng tôi ôm có bác đi xin ăn rồi về phật tử sức thêm ăn rồi ngồi thiền xem kinh 3 giờ tới 4 giờ xem kinh khuya chiều sáng ngồi thiền tôi ngồi có hai thời chiều 5 giờ tôi ngồi tới 7 giờ tôi đi ngủ tới 11 giờ 11 giờ 12 giờ tôi ngồi luôn tới 9 giờ sáng hai thời bằng tao ba thời thì trong thời này đó tôi gõ mãi cái cái cửa nó mở rồi bây giờ tôi mới đem cho quý vị giảng cho quý vị đốt giai đoạn Rút ngắn lại Rồi quý vị làm biến nữa thì thôi Cái ông này hỏi rất hay Nhưng mà tôi thấy tôi có giảng rồi Quý vị chịu so sánh tôi giảng hồi nãy là tôi không có giảng thẳng vào câu hỏi Nhưng mà quý vị gom lại quý vị nghiền ngẫm quý vị sẽ thấy câu trả lời nằm trong đó ừ, Có người cô Sự tình trạng mà để có chính điều ý là đó cái nhìn là phải có sắc trần cái nhìn là thứ ba là khoảng cách tức là từ trong mắt mình tới cái dụng sắc trần đó thứ tư là do ánh sáng thứ năm là do tác ý thứ sáu là thức thứ sáu thứ bảy là thức mặt nga thứ tám là tưởng tượng thứ chín là thức hai đại gia thứ chín đó là chủ điều kiện để căn cái biến thành là thức đó là thuộc ngũ căn ngũ tâu thích như hết rồi sao không muốn nói thì sao đó Là khi mà chúng ta phải có tính gì giữ hình thức thứ nhất là phải có mắt tốt con về thần kinh đầy đủ thứ nhì là sát trần thứ ba là khoảng cách thứ tư là ánh sáng với ánh sáng mình mới thấy những việc đó thứ năm là tác ý thứ sáu là cái thứ sáu thứ bảy là thứ mặt hoa thứ tám là hai là da thứ chín là phải chuẩn tử, về cái vật mình đó mình mới biết thì nó nó sẽ tiến hành là thức có là có là có sự sống là có sự biết vô có sự phân biệt Ủa mà ngồi xuống thì cái câu hỏi rất hay nhưng mà quá sớm quá sớm tôi chưa động tới nó đâu cái này hôm trước rồi tôi giảng là cái điều kiện để cái nhãn thức của người trời phát hiện còn đây là chưa đụng tới người trời đâu mới đụng tới ngạ quỷ súc sanh thôi rồi dài dài rồi qua tới kia rồi tôi sẽ gom lại cái câu hỏi của ổng là câu hỏi tổng quát muốn có cái nhãn thức á, thì phải có chính duyên còn cái này không có cái này mới có ba bốn duyên à cái này nói về bốn đường ác còn có ổng hỏi nó thuộc về người trời tức là di thức không chấp nhận ngạ quỷ và súc sanh cái đó không phải là cảm giác mà là xác thân tất cả những cái cảm giác và tư tưởng cảm giác của ngạ quỷ và tư tưởng súc sanh thuộc về thân thân thân thuộc về sắc quẩn còn cái thọ quẩn đó phải qua người trời thì chúng ta chưa học tới chúng ta đi từ từ không hỏi là quá quá cao quá xa chúng ta học từ thấp thì tôi nói hôm trước tôi giảng vậy do đó tôi thất bại bây giờ tôi bắt dở từ mẫu giáo lên khoan hỏi lớp 6, lớp 7 cái đó chưa tới đâu mẫu giáo trước đi rồi chúng ta từ từ đi qua chúng ta mới hiểu được tôi nói ông hiểu không Ừ, thì khi tới nữa khi trả bốn đường ác trước rồi mới qua cõi người trời dục giới rồi chúng ta mới qua chính duyên mà ông nói đó cái này chúng ta có ba bốn duyên à cái này chưa có gọi là thọ chưa có gọi là tưởng quẩn mà mới là thọ cảm của ngạ quỷ và tư tưởng của xuất sanh cái này thuộc về sắc quẩn chứ chưa có phải là thọ quẩn người ta lầm là lầm ở chỗ đó thì tôi mới thấy là nhiều người sai lầm ở chỗ đó tôi mới đem giảng lại cho kỹ nào thì bây giờ chúng ta trả trước bốn đường ác đi mới là sắc quẩn thôi chưa có thọ chưa có tưởng chưa có hành chưa có thức chừng nào thọ đó người trời còn chưa gọi là thọ quẩn nữa đấy chỉ có sơ thiền nhị thiền tam thiền mới sống về thọ vững tức là xúc thực còn ở đây sống về đoàn thực tức là ăn sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ và bồi dưỡng còn thọ quẩn là người sơ thiền nhị thiền tam thiền không có ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng đâu mà là sống bằng cảm giác hỷ lạc thì nãy tôi có giảng cái đó là qua cái gì thức chấp nhận đó là thọ quẩn ở đây mới có sắc quẩn thôi nhưng mà vẫn có cảm giác có tư tưởng mà cảm giác tư tưởng dồn về sắc thân dính mắc ở sắc thân do đó kêu là đê tiện hiểu kịp không thì thôi tới đây tạm ngưng nha quá giờ rồi thì tới chúng ta tiếp tục trở về nghiên cứu lại cái này nha à.